mẹ ơi hạt bay tăng ngán nhá ờ <laughs> ăn đi ăn đi anh có về xứ bông hoa đẹp nào cũng có gai chảy máu rồi nè <laughs> sợ cười à thảo ơi muốn làm idol tiktok thì làm thế nào mày phải làm thơ như nào đi theo tao hoa hồng nở rộ bốn mùa không sợ chó dữ chỉ sợ chó hùa <laughs> chào anh em là em là con gái miền tây mới lên thành phố được có được có con gái miền Trung nha <laughs> Về đi em, về với mẹ cha Về với quê ta cơm cá dưa muối mặn Về thôi em, cha mẹ đang mong chờ Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi Về đi em, về với làng quê Về tắm dòng lắm câu đó thơm gọi về thôi em cha mẹ đang mong chờ mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi trạng của anh em sau một bánh bóng nhá gọi đỏ ơi ai giúp tôi đưa kịp sang đò bên kia sông này người ta đang tới mừng đón dâu Cậu hai Em đợi cậu Sau này cậu cưới em nhé Bóng đò cập ngang bến sông Biết anh sang lòng em vui thầm Viết bài thơ trên giấy hoa Mang tiếng yêu gửi trao tình bóng cong một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chiều tình mình tuy nghèo mà mơ ước đã cạn biển đông <laughs> một ngày hạ buồn kem phượng hồng khi còn vương nắng bầu trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phải màu cũng vậy đường về nhà em quá xa tôi mới được trông ngóng anh buông lời hát thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ tôi với anh đi về mới chỉ nhìn anh khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu anh nhiều sáng trong cho mây ngừng trôi rồi ánh mắt anh trong lòng tôi